Chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Đây là chiếc lọ tre các bạn Để dùng để nhốt gà, nhốt vịt Đó. Đây là cái miệng nó để nó vào đây Chỗ này nó cũng rất là chắc chắn các bạn để nhốt uh, gà Đây là cái chiếc lọ của người Mường nha các bạn nhé Cũng uh, tùy theo từng nơi có những cái cách đan khác nhau Đây là cái chiếc lọ của đồng bào dân tộc Mường À, hôm nay mình ờ, làm video này để giữ lại cái nét văn hóa xưa của người Mường các bạn. Thường thường ờ, cái thế hệ sau này <clears throat> sau này có nhiều người họ không biết đan các bạn, hoặc là họ không không còn còn đan cái lọ như này nữa. Chính vì vậy những cái nét văn hóa xưa nó dần mai một đi các bạn. Bởi vì bây giờ là cái thời đại công nghệ phát triển, nhiều người không biết đan hoặc là họ không không đan nữa. Bây giờ chủ yếu thì người dân là bây giờ thì họ chọn những cái chiếc rọ bằng ờ, sắt các bạn hoặc là họ đi chợ họ mua ở những cái chợ đồng mối họ thu gom những cái chiếc rọ ở những vùng quê khác đến thì họ mua cho, cho nó tiện này chứ ờ, họ đan như ngày, ngày xưa thì ờ, không còn nữa bây giờ thì mình sẽ đan cái rọ này để cho các bạn xem để giữ lại cái nét văn hóa xưa của người mường nhé các bạn nhé rồi cách đan như nào thì các bạn hãy xem hết video clip của mình nhé rồi mình chuẩn bị đã chuẩn bị à, cái lạt để đan cái rọ gà rồi các bạn Đây các bạn nhìn thấy Đan rọ gà thì nó cần phải có 12 cái lạt nhé Ở đây vào cái tâm giữa bắt đầu mình uh, bắt đầu đan Mình đan chéo à Đây, chỗ này thì một cái trên một cái dưới này Rồi lại căn lại cho nó vào tâm và giữa nha các bạn nhé đây. Rồi đây là được một cái hình vuông các bạn mình sẽ cho miếng que vào đây tiếp theo đây là bốn lạt rồi bốn lạt chủ rồi đó là được bốn chiếc lạt rồi chiếc lạt này thứ năm thì mình chéo vào đây thành cái hùng hình lục lăng nhé các bạn nhé đây đó sau này mình cũng bắt thôi một que trên một que ở trên một que ở dưới cho cái này lên Rồi, cái này xuống và trên chợ nó mua 25 nghìn một cân bí xanh bình thường một 2 nghìn 5 nghìn này 25 nghìn đấy đây là đã được cái bốn cái lạt rồi được 5 cái lạt rồi đây là 6 cái lạt này cái này tiếp theo này mình vừa làm vừa quay cho nên nó hơi khó một chút các bạn thôi cả đây cái này mình lại đang vào đây bạn nhấc lên một cái trên cái dưới bạn nhé cứ đan như vậy thôi một cái ở trên một cái ở dưới đan vào nhau mình chỉnh cái lạt làm sao cho nó bằng nhau vậy không có là à, cái dài cái ngắn ở đây rồi chính xác đây là được đã được hình lục lăng rồi các bạn nhé được 6 cái lạt rồi bây giờ còn 6 cái lạt nữa mình lại đan tiếp vào đó có nghĩa là cái 6 cái lạt này 6 cái lạt này nó giữ nguyên Đấy, bây giờ mình sẽ đan 6 cái lạt còn lại 6 lạt ban đầu là nó sẽ giữ nguyên như các bạn nhé Để khi mà mình lên mình chéo nhau là nó sẽ giữ nguyên còn những lạt khác là nó sẽ di chuyển rồi tiếp theo mình sẽ vào 6 cái lạt còn lại đây mình sẽ vào đây cái bước tiếp theo nó cũng giống như vậy các bạn cứ một cái trên một cái dưới các bạn nhé đây cái này bên trên bên dưới thì cái cái này bên trên nó so le nhau cứ cái trên cái dưới đan vào nhau rồi được uh, chiếc là thứ bảy rồi bây giờ chiếc là thứ 8 thứ 9 cũng vào thôi rồi chiếc là thứ tám xếp vào đây lên đây nó ngồi Rồi, cái đan à, quay vòng nữa thôi, tròn nó lắm. <laughs> dạ Để nào con con ngồi đi xung quanh đây 10 chiếc lạt rồi các bạn nó đã vào đây vuông vắn như này rồi còn hai chiếc lạt nữa này là chéo vào đây chéo vào đây Đấy, chéo vào hai bên này vào đây vào đây chéo vào đây Đấy, vào mặt thì tốt đấy mình sẽ chỉnh lại các lạt cho nó vuông vắn các bạn <clears throat> bây giờ là đang có 12 cái lạt vào đây rồi rồi mình chỉnh lại cho nó vuông vắn là bắt đầu mình ờ, lên nhé các bạn nhé bắt đầu mình lên lên uh, tròn mình co nó lại rồi đan chéo vào nhau đây lạt này là này các bạn ra đây là hai cái lạt cái cạnh nó thì mình đan vào nhau còn hai lạt này thì giữ nguyên nhé đây các bạn nhìn đấy là mình lấy lạt này lạt này cắt vào nhau cắt chéo vào nhau ờ à, cất đi cho bố bà mẹ cất đi bà mẹ cất đi mẹ cất đi thôi nhá làm nhá à ừ, bố quay quay mình cứ lên vậy các bạn lên đến một đoạn này trong đầu mình ờ, tùy theo mình ờ, dài nữa mình đan nếu mà không mình cạp nhé các bạn nhé bây giờ mình sẽ cạp cái cái này thôi đây như hai cái hai cái đoạn lạt này nó chéo nhau đây các bạn thì mình sẽ bắt cái đoạn này để mình cạp xuống Đấy. chỗ này nó sẽ đan xuống đây các bạn cái này nó sẽ đan đan xuống đây đó đây, mình sẽ cạp nó xuống đây sọ theo cái đường dây này nó xuống cạp này thì nó ờ, sẽ chắc chắn hơn các bạn gà nó sẽ ừ. chéo hết cái cạp nó xuống ờ, dưới thân của cái rọ này được các bạn còn mấy que trên kia là mình sẽ cạp tiếp nhé các bạn nhé cái que này mình lại đan chéo nhau để làm cái miệng nó để nó chui vào đây cái 6 lạt đầu tiên các bạn mình giữ nguyên như đầu lúc đầu mình nói các bạn nhé giữ nguyên và 6 lạt sau này thì mình sẽ lên lên sau đó mình sẽ cạp xuống dưới này và 6 lạt uh, đầu tiên đấy thì mình bây giờ mình sẽ đan này nó thành cái miệng đây các bạn bây giờ nó sẽ thành miệng này để con gà chui vào đây rồi chỗ này thì mình sẽ lại lát nó xuống thôi đã thành công rồi các bạn đây. Ờ, mình sẽ test thử cho các bạn xem các bạn mình sẽ nhốt cái con gà này vào cái rọ đây các bạn nhé đã nằm ở trong cái rọ này nằm yên trong rọ này rồi đấy, các bạn nhìn thấy nhốt gà rất là hay đó hoặc là vịt cũng vậy các bạn cũng có thể cho vào đây các bạn nhốt chung hoặc là một, một con gà với một con gà ở đây có thể hai con gà được tùy theo chiếc rọ to hay nhỏ nha các bạn nhé đấy, các bạn thấy ok chưa Thôi video này mình à, xin phép dừng lại cho các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Ok.